sau khi thân nhân mất, gia đình cần làm những gì? Chúng tôi chỉ nêu lên những việc làm đối những trường hợp người già yếu, mất tại nhà, theo phong tục cổ truyền. Trường hợp mất tại bệnh viện hoặc mất dọc đường, quán trọ, chết vì tai nạn, gươm súng, xe cộ, rắn độc, thủy hỏa tai, chưa đúng kỳ đáng chết, không đủ điều kiện để thực hiện toàn bộ thao tác và nghi lễ, vậy nên châm trước, tùy nghi vận dụng. một Lễ mộc dục, tắm gội, Lúc tắm gội cho người vừa chết, thường vừa để sẵn một con dao nhỏ, một vuông vải, khăn, một cái lược, một cái thìa, một ít đất ở ông đồ rau, một nồi nước ngũ vị hương và một nồi nước nóng khác. Lúc tắm, vây màn cho kiến, tàng chủ quỳ xuống khóc, người hộ việc cũng quỳ rồi cáo từ rằng Nay xin tắm gội để sạch bụi trần. Xong phục xuống, đứng dậy. Cha thì con trai vào tắm, mẹ thì con gái vào tắm. Lấy vương vải, dấp vào ngũ vị, lau mặt, lau mình cho sạch, rồi lấy lược chải tóc, lấy sợi vải buộc tóc, lấy khăn khác lau hai tay chân, lại lấy dao cắt móng tay, móng chân, mặc quần áo cho chỉnh, móng tay móng chân gói lại, trên để trên, dưới để dưới, để vào trong quan tài. Dao, lược thìa và nước đem đi chôn, rước thi thể đặt lên giường. 2. Sau lễ mộc dục thời gian cho nhập quan Đắp chăn hoặc chiếu, buông màn, đặt một chiếc ghế con trên phía đầu, trên đó đặt một bát cơm úp, một quả trứng, dựng một đôi đũa trên bát cơm và thắp hương. Có địa phương còn có tục để thêm một con dao trên bụng, có lẽ để trừ tà ma hay quỷ nhập tràng. 3. Lễ Phạn Hàm Lễ này, theo thưa, bỏ gạo và tiền vào miệng, tránh tà ma ác quỷ đến cấp đoạt, để tiễn vong hồn đi xa được siêu thoát. Lễ này, ngày nay nhiều nơi đã bỏ, có nơi thay bằng, may một cái túi, trong túi được một ít tiền gạo và một vài đồ lặt vặt mà khi sống người đó hay dùng đến. Theo thọ mai ra lễ, lễ này được tiến hành như sau. Lấy ít gạo nếp, sát cho sạch, ba đồng tiền mài cho sáng, nhà giàu thì dùng vàng hoặc viên ngọc trai. Tàng chủ vào góc quỳ, người chấp sự cũng quỳ, cáo từ rằng, nay xin phạn hàn, phục duy, hâm nạp. Người chấp sự lần lượt sướng, sơ vạn hàm, tái vạn hàm, tam vạn hàm. Tàng chủ ba lần, mỗi lần xúc một ít gạo và một đồng tiền tra vào mồm bên phải, rồi đến bên trái, cuối cùng vào giữa, xong bóp mồm lại, phủ mặt như cũ. 4. Lễ khâm liệm nhập quan Các con vào, con trai bên trái, con gái bên phải. Người chấp sự sướng, tự lập, đứng gần vào, cử ai khóc cả lên, quỳ. Chấp sự cũng quỳ mà cáo từ rằng Nay được giờ lành, xin giấc nhập quan. Cần cáo xong, lại sướng. Phủ phục lễ xuống, hưng dậy, bình thân đứng thẳng. Sau đó, các con cháu tránh ra hai bên, người giúp việc quay vào và đều cầm tạ quan nâng lên để đưa người vào cho êm ái. Đặt cho chính giữa quan tài, nếu có hở chỗ nào cần lấy áo cũ của người vừa mất, bổ khuyết cho đầy đủ, rồi gấp dưới lên đầu trước, bên trái gấp trước, bên phải gấp sau, trên đầu gấp sau cùng. Sơn đóng lại. Chú ý, những quần áo của người đang sống hoặc quần áo mà người đang sống có mặc chung thì kiêng không được bỏ vào áo quan. Đồ khâm niệm. Nhà giàu dùng vóc nhiễu, tơ, lụa. Nhà thường dùng vải trắng may làm đại liệm, một mảnh dọc, năm mảnh ngang, hoặc tiểu liệm, một mảnh dọc, ba mảnh ngang. Ngày trước, quy định đại liệm hay tiểu liệm vì khổ vải nhỏ. Ngày nay dùng phải khổ rộng, miễn kín chân, tay, đầu, gót là được. Tục ta nhiều người tin theo thầy phù thủy, trong quan tài thường có mảnh ván đục, sao bắt đầu thất tinh. Trước khi nhập quan thường chọn giờ, tránh tuổi, rồi dùng bùa nọ, bùa kia dán ở trong, ngoài quan tài. Có người cho là chết phải giờ xấu thì bỏ cỗ bài tổ tôm hoặc quyền lịch hoặc tàu lá gối để chấn ăn ma quỷ. Trích Việt Nam phong tục Phan Kế Bính trang 31 Mọi việc xong thì Sơn gắn quan tài cho kỹ càng, đặt chính giữa gian giữa, hoặc nhà còn người tôn hơn thì đặt sang gian cạnh. 3. Lễ thiết linh Sau khi nhập quan là lễ thiết lập linh vị, đặt bàn thờ tang. Khi chưa chôn cất thì lấy lễ thờ người sống mà lễ, nên mỗi lần lạy chỉ lạy hai lạy, trong linh vị và khăn vấn dùng chữ cố phụ, cố mẫu thay cho hiền thảo, hiền tỷ. 6. Lễ thành phục tức là con cháu mặc đồ tang để cúng tế và đáp lễ khi khách đến viếng. Trước khi thành phục, nếu có khách đến thì người chủ tang chưa ra tiếp mà người hộ tang thay mặt tiếp khách và thông cảm với khách. Sau lễ thành phục mới chính thức phát tang. Sau đó thân bằng cố hữu, làng xã mới đến phúng viếng.